Thì Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé. Đây là gom ờ, em bắt được con chúa này ạ. Con chúa em đang rút trong giỏ đây quý anh chị nhé. Con ông chúa có ờ, em đã bắt được hai con chúa rồi. Ổ này hai chúa các bạn nhé. Con ấy được mấy ngày rồi, cắt được không? Hả? Được hai con anh bạn ạ. An tâm rồi. Giờ là yên ổn đấy đấy. Ông yên ổn đấy nó vào một chỗ mũ đó. Được hai con này các bạn nhé. Đang ờ, con chúa rồi. Em Tony Tiến xin chào nhá em phải đội điện bảo vệ cái mặt ạ còn anh chuyên gia là anh không cần xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ em Tony Tiến nha để em chia sẻ cái bạn thấy chưa giờ hết rồi nó vào mũ rồi đỡ hơn rồi đó giờ đã an toàn rồi các bạn nhá sẽ theo cái con con tụi nó này con tụi nó đi hẳn chưa theo này con con cái con tụi nó đi hẳn à. chưa có chân chúa ừ. to hơn đó. to hơn ít to hơn con chúa nó khác đi là mình đang à, cận cảnh à, gom quân các bạn ơi ờ, à, mình lấy tại ấy thôi nhá mình vừa tháo một số ngói này cái mái nhà đây à. đang ngồi giữa đam nắng và phải bịt mặt đây các bạn ơi em to Tony Tiến đây à, em Tony Tiến đây nhá các bạn nhá phải bỏ ra cho quý chị nhìn với nhé đây, em Tony Tiến đây ạ nhưng mà phải an toàn rồi bỏ xuống cho ăn nhé các bạn nhé đó, cũng là nhiều lúc nó ờ, chích cho một phát thì ờ, cũng hơi mệt ạ hả rồi yên ổn rồi hả thấy yên ổn này đấy ui giời đổ ra hết rồi bị đổ ra ơi ơi ơi chết chúa mình dập bằng trứng không chết mình dập bằng trứng cầm nhé Ê, cầm cầm cầm để gom mã hết á gom hết á nó vừa đổ một nấy nè là cái đi nấy bẻ cái cành nhãn nó đuổi anh chưa không nhớ lên không quá rồi cận cảnh ờ, cận cảnh đấy à, bạn à, thế giới à, nan rừng nhá đây mình đang làm đây như bao ông đang chạy đây bên đây mũ đang cầm một mũ bên đây. bên đây thì một số anh em đang anh ngói cho đây Giữa ngói làm bánh ở trong ngói mình vừa cắt cái video kia rồi nhá giờ mình phát ngay trực tiếp cách gom quân và bắt chúa rồi nhé vừa rút con dọ chúa vào đó vì ổ đà ổ này nó hai chúa nhá chuẩn bị nó tách đàn đấy các bạn nhé anh em nuôi ong thì hãy tham khảo những cái video này để xem biết khỏi tránh tách đàn nhé vì đây ong tự nhiên mà nó có hai chú các bạn đưa, đi vào nhau anh anh như là anh để đấy con thú đó đấy, em bỏ mũ vào đấy để dọ chúa để vào đấy là nó sẽ ấy thôi ông đang bay à, đoạn xa các bạn nhé đó khi thằng nằm ngõ mới mình bộ lại cái bông ừ. đeo chưa đeo kịp không chưa đeo lên cái đầu mũ kịp không rơi xuống mình sẽ bố lại chủ nó mất rồi cứ lại đơn anh trường nhé cho hai chú vào đấy à cho đường đâu đang ờ, gom chúa các bạn nhé đấy ờ, em đang đứng đây thì quay sau anh hơi khó vì em đang ngồi phải ngồi trên ờ, đôi máy ngói đấy các bạn nhé lớp xuống một số ong đang bay đó anh đang cắn để anh để móc chúa vào đó cả mũ đây các bạn ơi cả mũ bảo hiểm mũ mũ cối này mới được một tô bát tô đấy các bạn nhé không quay được thì em sẽ bỏ xuống dưới để cho nhìn ong với hương cho quý vị nhìn thấy ạ à không là nhiều lúc mà phát trực tiếp quý anh chị nói không nhìn thấy gì cả cách uh, gom quân uh, gom quân uh, và bắt chúa tại uh, ong mật trên mái nhà các bạn nhé và em đã lấy được những bánh mật xuống rồi thì anh sẽ pha quay một cái bánh mật và bỏ trong thùng sau nhé rồi, mũ cối đấy anh đã gắn vào xong rồi anh để đó anh cầm lên rồi anh thì bình thường quý anh chị nhé không bị vấn đề gì về cái ong chích ạ anh đang đuổi đang gom quân các bạn để nên là ong à, sẽ bu vào dính vào cái à, mũ đó rồi à, đang quay nắng quá mà không nhìn thấy chào bạn Kedimon TV nhá thế giới nan rừng rồi ok chào buổi sáng vui vẻ rồi cảm ơn bạn nhé anh em hãy vừa xem đây vừa hãy qua bên Kinemon TV qua chơi nhé thế giới nan rừng nhá các bạn qua mà để lại dòng comment <laughs> thì có chuyên gia như ai mà để ý mấy cái đó mà bắt được chú là mừng <laughs> nó nhìn tinh thiệt nó hai chú hai chú nó để chụp đi Ủa, ông này có hai chúa các bạn nhé nó muốn ờ, tách nên giờ tốt nhất là phải uh, trước mắt uh, giữ một chúa uh, hai chúa bắt vào để cho nó vào ổn định xong rồi sau này mình sẽ lựa con chú non giữ chú non các bạn nhé chú già để an toàn hơn mà chú non đi tập bay sợ nhiều lúc các con chuồn chuồn nó bắt các con khác nó bắt mất nhé đi thủ tinh các bạn Chúa thì thường thường là 11 ngày tuổi nó đi thụ tinh các bạn nhé 10 ngày đến 11 ngày tuổi tùy theo à, thời tiết nữa các bạn năm ngày hôm qua mình quên luôn năm ngày à ừ, còn ông năm ngày nở ra đúng rồi năm ngày nở ra nó đi thụ tinh bôi gì mà à, không không bạn ơi không bôi gì đâu đốt hương thôi đốt hương với uh, dùng thuốc đấy, các bạn nhé thuốc thuốc thuốc thuốc, thuốc lá mình nhé. À, mình mới mình trích bình thường mà bạn Ô, anh anh lên ăn lợp tổ loạn à gom quân cho được á ừ. để gom ừ. cho được các bạn nhé anh đang hút thuốc này mình đang cầm đây thì ông đang đang bay đằng vàng mong các bạn thông cảm nhé chào à, chào Việt Nam Fest Ờ, à, bạn Việt Nam Festival mới vào à mình đang đứng đây đứng quay ngoài nắng hơi bị uh, chói ánh nắng nhìn cái cái dòng con men không được chào không được các bạn nhé mình đang phát trên uh, điện thoại trực tiếp trên máy nhà các bạn ơi hốt chứ tao hơi để đi đắng này tập vô đó lượm được đi tới ờ, chứ chứ có khi mà lượm được có một cuốn hành lá quay lá chục cũ quay lá chục cũ đi bên đéo vô lá mà mới để để đi để hành tới đánh không tổ chi là Đấy, anh là hướng dẫn à, anh anh gia chủ nhà nhé napi mấy viên chảy được thì tốt đấy nhá Đây, anh em nào làm bên nuôi ong thì hãy à, tham gia cái uh, à, à, panic của em là chuyên về ong ấy nhé bôi gì mà không mình đọc không không rõ bạn ơi vì đứng trên này nó nó hơi bị chiếu ánh sáng ánh nắng mặt trời đấy Doraemon anh cứ chào miệng tốt cứ chào miệng là tốt rồi thế nên sau chưa thấy ờ, gì vậy anh không đang gom quân đủ đang yên ổn rồi bạn ơi giờ hiện tại đang yên ổn trong cái mũ đây các bạn này mình sẽ dạ, đưa cần dài ra chút nha chào năm bạn à, mình ờ, không chào được mong các bạn thông cảm nhé mình để đấy thì đang gom đây các bạn này kiểu như là yên ổn nữa kiểu như là bên được còn chúa đó bên chúa đây Và đang mất chúa nào với mẫu đấy không đỡ phải tạo không một nó đỡ một ong đẹp đẹp đẹp thôi yên ổn thôi có gì đó ông đang yên ổn đang ở trong mũ đấy nhé các bạn nhé tí nữa mình xuống dưới vì ở đây đứng nắng quá này và đứng cái thế ngồi nó không có các bạn này đây mình ngồi đây này các bạn này mình ngồi trên hẳn trên đỉnh đây các bạn ơi mình phải vẫn đang phải à, dùng nghiệp dư đây các bạn nhé vẫn phải có màn đấy anh không cần anh đi trích thì nó quen rồi các bạn ạ nên là mình cần cảnh à, quay cho các bạn à, cận cảnh xem cho các bạn à, xem ấy thôi chứ còn à, vẫn đang sợ lắm chuyện à, bị trích thì chuyện bình thường các bạn nhé rồi đây đang chuẩn bị cột mũ là để anh em xuống đây đã gom quân yên nổ rồi còn thì còn vài vài con thôi nhé không còn mấy ạ mũ đây thì còn vài con còn vài con đang bay ngoài đây anh đang buộc mũ để bỏ xuống các bạn này mũ bảo mũ mũ cối ấy. mình cũng quay cái máy này để nó trên nắng quá này nó nhiệt độ nó báo cao cao các bạn nhé mới đang ngồi đây không thể chào được các bạn đâu các bạn ạ mình vẫn biết là bạn à, tí thế giới nan rừng vẫn đang xem này các bạn đang xem này bốn bạn đang xem nhìn thoáng qua thôi đang à, buộc người bỏ dây đấy các bạn nhé để bỏ xuống tí nữa mình sẽ cho vào thùng mình làm cái video khác đây cái cả mũ các bạn này đó cả mũ ong các bạn thấy chưa đó nhưng mà cái con này thì được khoảng tầm một à, bát ô tô thôi quân ít Ờ, bạn có ừ. được rồi đang thả xuống các bạn nhé đang uh, trực tiếp uh, trên uh, Tony Tiến Sơn Đòn nhá mong các bạn xem thấy hay hãy chia sẻ lên nhá Kedimon uh, TV rồi chào bạn nguyên thế giới nan rừng mình nhìn đang nhìn thấy hai bạn đang uh, đang comment đấy rồi mình đã thả xong rồi các bạn nhé còn một tí nữa. cột đấy đó. Rồi cũng uh, vậy đây cận cảnh uh, mình đã gom quân đã xong rồi mình sẽ xuống dưới mình quay review uh, tiếp tục cái video khác các bạn nhé. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây ạ. Xin quý anh chị xem và nhớ tặng em Tony Tiến một like nhé. Và anh chị em là chưa bấm nút chuông hay bấm nút chuông để người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony Tiến sân Đón nhé. Em sẽ bỏ mặt ra đây quý anh chị này. Bỏ ra chú thôi, chú chưa em phải xuống dưới ấy tiếp tục nhá rồi à, em xin chào và hẹn gặp lại nha chào thế giới nam dứng nha chào Doraemon Kid nha rồi à. tổng chào anh em nha chào uh, mỗi ngày uh, ngày cuối nha rồi tổng chào các bạn nha rồi đã xong rồi anh đã xong uh, gom uh, ổ ong chúa đã an toàn tốt đẹp rồi các bạn nhé đây còn quan cảnh đây thì là một sân bãi uh, ngỡ ngói thôi còn mấy con ong nắc đác đang bay thôi